báo cáo kết quả công tác và phong trào thi đua năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022. Phần thứ nhất, kết quả triển khai các hoạt động và phong trào thi đua năm 2021. Một lớn, đặc điểm tình hình cụm thi đua. Cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tại tỉnh Hưng Yên gồm có 12 đơn vị bao gồm Bưu điện tỉnh Hưng Yên, Công ty Điện lực Hưng Yên, Viễn thông Hưng Yên, VNPT, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty cổ phần nước sạch Hương Yên, Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hương Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hương Yên, chi nhánh xăng dầu Hương Yên, Công ty Bảo Việt Hương Yên, Việt Theo Hương Yên, Mobifone tỉnh Hương Yên, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hương Yên. Các đơn vị trong cụm thi đua hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ biêu chính chuyển phát – bảo hiểm sức khỏe cho con người, bảo hiểm tài sản, dịch vụ viễn thông, thông tin di động, năng lượng, nhiên liệu, công ích đô thị là cụm thi đua có nhiều thế mạnh và tiềm năng, trong đó có một số đơn vị giữ vị trí hết sức quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đóng góp rất lớn cho ngân sách địa phương. Hai lớn công tác lãnh đạo chỉ đạo và kết quả triển khai các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Các đơn vị thành viên cụm thi đua căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao đã chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân dịp những ngày lễ lớn trong năm 2021 và gắn với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao như kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động mồng 1 tháng 5 và hưởng ứng cuộc thi sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng Bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021. Phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Các phong trào thi đua đều gắn với các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Một số hoạt động chung nổi bật năm 2021 là một năm khó khăn đối với tỉnh Hưng Yên nói chung cũng như cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước nói riêng do dịch bệnh COVID-19 đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp trong khối. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm vượt khó vươn lên, các đơn vị trong cụm cũng đã hoàn thành một số hoạt động của cụm như sau. Đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 thông qua kế hoạch, quy chế hoạt động của cụm và bảng tiêu chuẩn chấm điểm thi đua cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh. Tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm, ngoài việc tại các đơn vị thường xuyên chăm lo đời sống và tinh thần cho người lao động, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn – thực hiện tốt các chính sách xã hội như nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tích cực tham gia ủng hộ quỹ từ thiện do chính phủ, địa phương phát động. Cụm thi đua doanh nghiệp vốn nhà nước đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Sinh, địa chỉ xóm Trung Đinh, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 60 triệu đồng và đã được tổ chức khánh thành và bàn giao vào ngày 9 tháng 11 năm 2021. Về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, về cơ bản các doanh nghiệp thi đua vốn nhà nước tỉnh Hương Yên đã hoàn thành mọi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao như trong báo cáo chi tiết đã gửi tới các vị đại biểu. Sau đây, chúng tôi xin tóm lược kết quả triển khai các hoạt động phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên của cụm thi đua đã đạt được kết quả cụ thể như sau. Bưu điện tỉnh Hương Yên – thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào sáng kiến, sáng tạo Việt Nam Post 2021 trong toàn thể cán bộ công nhân viên. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã giúp đơn vị nâng cao đáng kể chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian toàn trình của sản phẩm bưu chính, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chính quyền và công đoàn bưu điện tỉnh đã phát động các phong trào thi đua, vận động cán bộ công nhân viên thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua ngay từ những ngày tháng đầu năm 2021 là một trong những yếu tố có tác động lớn đến kết quả hoạt động. Các phong trào thi đua do Tổng Công ty phát động trong năm 2021 như chương trình thi đua năm, chương trình thi đua nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát, bưu điện, văn hóa xã đột phá thành công, phong trào sáng kiến Sáng tạo Việt Nam Post, chương trình thi đua, cán bộ công nhân viên lao động, bưu điện Việt Nam nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Chương trình Bưu điện Việt Nam chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Công ty Điện lực Hương Yên Công ty luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh Hương Yên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh Hưng Yên như đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc năm 2021, phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, phong trào thi đua tìm kiếm đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng – và điểm hài lòng của khách hàng sử dụng điện, phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Ngoài ra, công ty điện lực Cương Yên cũng đã phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng 2021, thực hiện giảm sự cố đối với các đường dây trung thế. Công ty đã thực hiện nhiều chương trình và giải pháp thiết thực hiệu quả như xây dựng chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng bảng chấm điểm và tổ chức chấm điểm hài lòng khách hàng tại các điện lực, thực hiện tiếp nhận yêu cầu cấp điện trực tuyến qua website chăm sóc khách hàng và dịch vụ công trực tuyến tại website dịch vụ công.hương yên.gov.vn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, duy trì quầy dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Với những thành tích đạt được, Công ty Điện lực Hương Yên đã vinh dự được các cấp xét duyệt là đơn vị dẫn đầu trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và được đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ năm 2021 và trình khen huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí giám đốc công ty. Viễn thông Hương Yên, VNPT VNPT Hương Yên đã đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo thông tin, liên lạc, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hương Yên, triển khai cung cấp hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Với thành tích và kết quả đạt được năm 2021, VNPT Hưng Yên được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững nhất của Việt Nam năm 2021. Năm 2021 tiếp tục được đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua xuất sắc về thành tích năm 2021 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định. Thi đua là động lực, là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy mọi hoạt động của công ty trên cơ sở các tiêu chí thi đua hàng năm công ty có đăng ký thi đua khen thưởng với Hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào và chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo do đơn vị trưởng cụm tổ chức thực hiện. Công ty đã được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước năm 2020 và bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tốt cho người lao động lần thứ ba năm 2021. Năm 2021, công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt các tiêu chí thành tích, đề nghị các cấp khen thưởng. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hương Yên công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, như phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2021, phong trào thi đua lao động sản xuất, phục vụ tốt, nhiệm vụ chuyên môn dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hương Yên – 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, phong trào thi đua quản lý có hiệu quả các công trình công cộng đô thị do công ty được giao quản lý, tổ chức hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua thường xuyên trong đơn vị như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào chiều thứ sáu vì môi trường thành phố Hương Yên sạch đẹp đã có sức lan tỏa, tạo chuyển biến rõ rệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên lao động công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Hương Yên tích cực triển khai và tham gia các phong trào thi đua do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động như thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 80 năm thành lập Đảng Bộ tỉnh. Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 thực hiện tốt các nội dung đăng ký giao ước thi đua năm 2021 với cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước. Ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai phát động và tổ chức cho các cá nhân tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và đạt được các danh hiệu đăng ký thi đua, khen thưởng theo các tiêu chuẩn quy định. Chi nhánh xăng dầu Hương Yên Năm 2021 tiếp tục duy trì các phong trào thi đua thường xuyên như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh, sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào tự quản, an ninh trật tự. Đối với tập thể năm 2021, chi nhánh đã được đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho chi nhánh và công nhận chi nhánh xăng dầu Hương Yên đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Chi nhánh có 34 trên 39 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Công ty tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể cán bộ công nhân viên chi nhánh và một đơn vị trực thuộc tặng giấy khen cho hai đơn vị. Đối với cá nhân, 141 trên 167 lao động đạt lao động tiên tiến, chiếm 84% tổng số lao động tại đơn vị công ty tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 4 lao động, tặng giấy khen cho 8 lao động, hai cá nhân đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng giấy khen. Đồng chí giám đốc chi nhánh đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen. Công ty Bảo Việt Hương Yên được cấp ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, lãnh đạo công ty đã cụ thể hóa kịp thời nghị quyết của chi bộ và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, của tổng công ty về công tác thi đua. Đồng thời, với việc hội đồng thi đua cùng các phòng, ban, chức năng tổ chức thực hiện triển khai kịp thời và hưởng ứng cao của công nhân viên chức. Cho nên, công tác thi đua của công ty đã thu được kết quả đáng khích lệ, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp phát động. Nội bộ đoàn kết, công nhân viên chức thực hiện nghiêm mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo. Việt theo Hương Yên tổ chức phát động triển khai các phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, từng đợt chọn chủ đề sát với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, làm tốt công tác khen thưởng đột xuất, đã đẩy mạnh tinh thần thi đua đối với tập thể cá nhân, các đơn vị trong toàn Việt theo Hương Yên, biểu dương kịp thời đối với các tập thể cá nhân có thành tích tốt trong sơ kết hàng tháng, phê bình các tập thể không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thành công hội nghị thi đua quyết thắng phát động và đăng ký thi đua năm 2021, xây dựng quy chế thi đua khen thưởng năm 2021. Hàng tháng, khen thưởng đột xuất các tập thể cá nhân có thành tích, cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao, đã động viên khích lệ kịp thời cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, phát động các đợt thi đua đột kích nhân dịp các sự kiện của Đảng, đất nước, quân đội, tập đoàn, tổng công ty và chi nhánh, tổ chức phong trào thi đua phát động sâu rộng – đến 100% cán bộ nhân viên, các chỉ tiêu đa dạng, sát với từng khối, nhóm, nên kết quả hoàn thành các phong trào thi đua đạt kết quả cao, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng. Phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo chi nhánh phát động thi đua các đơn vị trực thuộc đã tham gia ký kết và giao ước thi đua để đạt được kế hoạch mục tiêu của đơn vị. Đã tổ chức phát động 6 đợt thi đua đột xuất, duy trì các phong trào theo tháng. Hàng tháng đã trình hội đồng thi đua khen thưởng, khen thưởng đột xuất 117 lượt cá nhân và 32 lượt tập thể với số tiền 97 triệu đồng. Đề nghị Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Việt Thao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho hai tập thể, danh hiệu lao động tiên tiến cho hai tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 5 cá nhân và 14 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 11 cá nhân đạt giấy khen. Việt theo Hương Yên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hương Yên tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo cho người lao động lần thứ 3 năm 2021. Mobifone tỉnh Hương Yên năm 2021, đơn vị đã đăng ký 3 sáng kiến kinh doanh và được ghi nhận cấp công ty, thực hiện chiến dịch công nghệ lan tỏa, hiệu quả kinh doanh tại công ty 5 với mục tiêu tăng cường lượng khách hàng sử dụng với số liệu thuê bao VLR, thuê bao bật máy trong quý 2, chi nhánh cũng đạt giải nhất trong công ty năm. Triển khai các chương trình thi đua quý 3 năm 2021 như chương trình thi đua KPI tại chi nhánh, thực hiện các chương trình thi đua tăng tốc về đích quý 4 năm 2021, chi nhánh thực hiện hoàn thành kế hoạch năm trước thời hạn. Năm 2021, toàn công ty và chi nhánh đã triển khai nhiều chương trình thi đua phân đấu hoàn thành kế hoạch, thi đua ngôi sao của tháng, quý. Ngoài các phong trào thi đua cho công tác bán hàng, công đoàn công ty cũng tổ chức các chương trình thi đua với nội dung Ngôi sao Mobifone và Mobifone tỉnh Hương Yên đã đạt giải nhì toàn tổng công ty. Ngoài ra trong năm, Mobifone Hương Yên có một cán bộ được vinh danh là một trong 28 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp tổng công ty. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hương Yên Ban Giám đốc đã bám sát chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng và định hướng của tập đoàn, của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ để có được những hoạch định, chỉ đạo phù hợp và cụ thể về cơ chế, chính sách kinh doanh, thi đua đối với từng địa bàn, khu vực phù hợp với diễn biến khó lường do giãn cách xã hội, tăng trưởng của nền kinh tế giảm sút, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên bàn bạc và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Ba lớn – một số tồn tại hạn chế trong hoạt động của cụm. Do đặc thù của từng đơn vị trong cụm, mỗi đơn vị có những chức năng, nhiệm vụ riêng nên việc tổ chức giao lưu, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ giữa các đơn vị trong cụm thi đua chưa thực hiện được, vì vậy hoạt động liên kết khối chưa mang lại hiệu quả cao. Việc phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn cụm thi đua chưa được triển khai sâu rộng, công tác khen thưởng cho người lao động trực tiếp của các đơn vị còn hạn chế. Theo kế hoạch đề ra còn một số nội dung cụm thi đua chưa thực hiện được do yếu tố khách quan mang lại, tình hình dịch bệnh COVID-19. Phần thứ hai, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao năm 2022. Các đơn vị thành viên cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu sau. Một nhỏ, tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng, các cấp, chính quyền cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tổ chức, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, phát huy nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí tự lực tự cường của các đơn vị phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được sao. Hai nhỏ, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần chỉ thị số 34 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị. Ba nhỏ, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của Bộ về công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua do tỉnh Hương Yên phát động, phát huy truyền thống đoàn kết kỷ cương, sáng tạo, thi đua đoàn kết xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, góp phần đóng góp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội trên địa bàn. Bốn nhỏ, đổi mới hoạt động của cụm thi đua, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, giao lưu học tập kinh nghiệm hay giữa các đơn vị trong cụm thi đua, đổi mới việc lựa chọn bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng những đơn vị tham gia thi đua phải thật sự tiêu biểu, có sức lan tỏa trong khối thi đua. Năm nhỏ, củng cố, kiện toàn, và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tại đơn vị, tăng cường vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi đua khen thưởng. 6 nhỏ, tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, thành tích, các đơn vị cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc khen thưởng cho những đối tượng là lao động trực tiếp. 7 nhỏ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhằm góp phần xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp, xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng người cán bộ gương mẫu, làm tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Các giải pháp trọng tâm Một nhỏ, tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua khen thưởng như tuyên truyền, quan triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên, lao động, luật thi đua khen thưởng, nghị định của chính phủ, các văn bản của tỉnh và cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, trong đó cần chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ đúng quy định, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên. Hai nhỏ, phát huy hơn nữa kết quả hoạt động thi đua của cụm thi đua, tiếp tục xây dựng quy chế hoạt động và các tiêu chí thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm ngày càng đổi mới, thiết thực. Trong năm 2022, cụm cần triển khai các phong trào thi đua thiết thực trọng tâm, trọng điểm, phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2022. Xét khen thưởng phải thẩm định đảm bảo chặt chẽ khách quan, thủ tục hồ sơ trình đề nghị các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng kịp thời, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đến người lao động trực tiếp. Ba nhỏ, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thành viên trong cụm thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng theo định kỳ 6 tháng và cuối năm, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đồng thời góp ý để khắc phục những mặt hạn chế, nơi làm chưa tốt nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm phát triển đồng đều, liên tục toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả bốn nhỏ, tổ chức sơ kết tổng kết công tác và phong trào thi đua của cụm trên cơ sở những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết và tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị trong khối thi đua học tập nhân rộng các điển hình tiên tiến. Năm nhỏ, tổ chức tốt các nội dung thi đua năm 2022, phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. sáu nhỏ, thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng đầy đủ, đúng quy định ba lớn, một số kiến nghị, đề xuất. Để nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh một số nội dung sau. 1. Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là những vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung của luật thi đua khen thưởng. Các nghị định của chính phủ, và thông tư hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương về công tác thi đua khen thưởng để các khối cụm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được sao. 2. Nghiên cứu phương pháp chấm điểm theo hướng đơn giản, khoa học, hợp lý và xét tặng thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được cụm thi đua đề xuất. 3. Công nhận trưởng phó cụm thi đua năm 2022. Trên đây là báo cáo tóm tắt tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh Hưng Yên. Hội nghị rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của Ban thi đua khen thưởng tỉnh, khối thi đua doanh nghiệp tỉnh để hoạt động thi đua của cụm thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh Hưng Yên đạt kết quả ngày một tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.